Xin chào cả nhà, xin chào tất cả Quan gia ạ. Hôm nay thì mình lại tiếp tục với bộ truyện fanfic viết về Miêu của một tác giả Quan gia có nickname là Lê Thanh Hao. Truyện được tác giả viết với giọng văn cuốn hút sâu sắc và tràn đầy năng lượng cũng như có rất nhiều những tình tiết thú vị, hấp dẫn, kịch tính và khá là ấn tượng được tác giả chia sẻ vào bộ truyện qua trí tưởng tượng của mình. Cũng như lần trước mình đã giới thiệu đến với mọi người về tập đầu tiên của bộ truyện trò chơi sắc màu của tác giả thì hôm nay mình lại tiếp tục với tập 2 trong bộ truyện nhé Chúc mọi người có những phút giây nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ ạ Tập 2 hôm nay có tiêu đề Đợi khi tình yêu 3 chấm Hôm nay chúng ta cùng nói đến nhân vật Miu nhé Chào mọi người, tôi tên là Miu Subbasit, năm nay tôi 20 tuổi, là sinh viên năm 3 của trường đại học Bangkok. Sở thích của tôi là âm nhạc, ăn và các bạn thụ bé bỏng nữa đấy ama99 chính thức giới thiệu với mọi người nha tôi thích con trai không có nghĩa là gặp ai cũng ăn gặp ai cũng uống hay là gặp ai cũng bà chấm đâu nha chờ một chút đã tôi đang chờ một người yêu thật lòng đến với đời tôi đấy để tôi có thể chở che và làm chồng đường đường chính chính của cậu ấy cơ đương nhiên tôi là gay một con người cao hơn 1 m 8 cùng với một chút dòng máu phương tây đang chảy trong cơ thể của mình thì cũng xương xương có vài người theo đuổi và tỏ tình nhưng với tôi thì chắc có duyên âm hay sao đấy mà đến bây giờ vẫn chưa có ai cả tôi thì cũng khơ ao với gia đình rồi từ lúc năm 18 tuổi cha mẹ tôi hỏi là có dự tính cho tương lai về việc lấy vợ và sinh con hay không tôi nói thẳng ra luôn là chỉ thích con trai cho nên đã khiến cha mẹ tôi có chút buồn nhưng rồi họ cũng từ từ chấp nhận rằng tôi phải lấy vợ chứ không được lấy chồng đâu Ôi trời ơi, tôi nghe mà tôi tỉnh lại luôn đấy, tưởng là gì chứ, dù gì tôi cũng là công thuần cơ mà. Chuyện gì thì cứ tính thế đi. Về việc tôi quen với thằng Hà Long, nó là một đàn em của tôi. Trong một hôm đi ngang qua thư viện, thấy nó hát vu vơ một ngôn ngữ nào đó. Tôi thấy sự thú vị và rủ nó vào câu lạc bộ âm nhạc. Thế là nó đồng ý luôn. Và hôm nay đây, nó còn dẫn bạn nó đến nữa đấy. Lần đầu tiên nhìn ánh mắt của nó khiến cho con tim tôi bồi hồi cả bản thân tôi cũng muốn nhào tới mà ôm lắm chứ nhưng những cái liêm sĩ cuối cùng còn sót lại nên chỉ dám bắt tay mà thôi ừ anh chào em nhé cứ gọi anh là miêu anh cũng là bạn của lờ hồng sau khi nói xong thì cái gì đó cứng cứng gõ nhẹ lên vai tôi xoay người lại thì hóa ra là thằng nhóc lờ hông đưa tôi chiếc guitar và nói thôi anh tập tiếp đi rồi mình đi ăn nhé hôm nay anh tới trễ thì anh phải đãi chúng em đó nha lờ hông nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn Ê, cũng kỳ thiệt nha. Tôi có làm gì nó đâu cơ chứ. Nó chạy tới nắm tay của Rắc và dặn tới chiếc ghế ngồi gần nhất. Nó nói, giờ mày ngồi xuống xem anh miêu đa tài của khoa tao sáng tác nhạc trong vòng 15 phút nè. Rắc mở to con mắt của cậu, nhìn là hông và tôi, nó dường như là bất ngờ lắm đấy. Nhưng mà bản thân của tôi đâu phải thiên tài mà có thể sáng tác nhạc trong lầm trong vòng 15 phút cơ chứ. Tuy nhiên, hôm hôm qua thì tôi đã sáng tác thử một bài rồi, cứ thử xem nào Đôi khi tình yêu sẽ chết đi người hỡi Đôi khi tình yêu sẽ biến mất em ơi Ơi lần anh sợ mất em Em có cảm giác đó hay không Hãy để anh sống vì em nhé Vừa đánh đàn vừa hát Trong khi đôi mắt của tôi hướng về cậu bé đó Cậu bé nhìn hiền lành đáng yêu làm sao ấy Sao Sau khi tôi hát xong thì còn đỏ mặt nữa chứ kìa Hay muốn ăn nó ghê vậy đó Là hồng Nhân vật của là hồng đây nha Ba mẹ cha ông Miu cứ thấy trai nhỏ nhắn Cô te mai que là mặt mày cứ như bắt được vàng đấy Biết vậy là tôi không gọi thằng gấp đến để phụ rồi Cứ tưởng đỡ được một chút xíu việc Nhưng bây giờ thì sao chứ Có một ánh mắt của con sói đang nhìn một chú cù bé bỏng Thật là rầu dễ sợ ấy Buổi tập cũng kết thúc êm đẹp Thì ông Miu vẫn phong độ như ngày nào Lần này có gì đó sung hơn trước thì phải Nếu cho chị chả trong thang điểm 10 thì mỗi bữa chỉ có 7 đến 8 thôi Hôm nay thì 9 đến 10 luôn rồi Tôi nghĩ chắc chả thích rắp rồi hay sao ấy 1, 2, 3, vô Hôm nay không sai không về nhé Ông anh Miêu đang đưa ly bia lên để cùng với mọi người Khiến những người còn lại phải làm theo Thôi thì cũng vô Mục đích cho có để màu chóng sai xỉn để tìm cách mà về Ở bàn ăn tôi thấy anh Miêu hay gấp thức ăn cho rắp lắm Lúc đầu nó cũng ngại nhưng dần dần cũng mỉm cười và cảm ơn Ôi đệt, không lẽ định mệnh của hai đứa nó đã gặp nhau như thế ư? Đào, nhói, ôi đào Càng thấy cảnh họ thân thiết, tôi càng ngày càng biến ăn Tim tôi như thắt lại vì đau đớn tinh thần Làm sao mà tôi thích người tôi thích lại có thể dễ dàng mà chấp nhận những hành động ôm nhu của đối thủ kia được chứ tại sao càng uống thì càng tỉnh tại sao mà lại như vậy chứ hả gáp một tiếng sau đấy rách nè có gì em đưa là không về nha hôm nay có uống nhiều hơn những gì mà anh nghĩ nữa đấy Ông Miêu thở dài khi thấy bộ dạng giả bộ sai xỉn của tôi. Nói thiệt chứ tôi đang diễn Vì thật ra năm sáu chai bia với tôi không phải là vấn đề gì cả. Cái vấn đề chính ở đây là tôi phải làm vậy để được về cùng với thằng Rắp càng sớm thì càng tốt. Rắp dìu tôi đi trên một con đường vắng và nói rằng Mày ngưng diễn được rồi đấy, tao nhớ mày chơi đến 8 chín chai cơ mà, hôm nay thất tình với ai mà sụi lơ như thế hả? Hay tôi từ từ nói, tao thích một người nhưng người đó có vẻ hơi ngu ngốc vì không biết tao thích nó đâu. Trách nhìn tôi thắc mắc và hỏi, sao vậy chứ, bộ thằng đó là trai thẳng hay sao mà không biết mày thích nó chứ? Tôi liền nhẹ nhàng nắm lấy tay nó và nói, tao quen được nó ở một ngày mưa, thằng đó có một đôi mắt buồn, ở một quán cà phê rằn trường đấy. Tao thích nó vì những giọt nước mắt trầm cảm khi thấy thằng Lăng bị một người gọi là cha bạo hành. Tao, tao, tao thích mày đó, ráp. Ráp nhìn tôi với ánh mắt xa xăm, nhưng tôi kịp giả bộ vui vẻ lại và vỗ vai nó như đùa. Tao có gì thì nói đó, hôm nay tao đã nói hết những gì mà tâm tư của tao là đã dồn nén bấy lâu nay rồi. Thôi tao về nha, bye bye mày. Tôi nói rồi chạy một mạch về nhà nhưng không thể chạy đến quán cà phê rằng trường và gọi thằng Blanc ra mở cửa. Blanc cho tao ở nhà một đêm có được không? Blanc mở cửa và nói với tôi mời vào pha một ly nước chanh và hỏi mà làm gì mà người toàn vừa rượu không vậy hả? Trái ngược với câu hỏi của nó thì tôi nói Tao sợ, tao sợ mất đi một người bạn như rap lắm Hôm nay tao, tao, tao đã nói là tao thích nó rồi Lan câm nín, một lúc xa thì nó mới mở lời tao nghĩ là nó không từ bỏ một người bạn như mày đâu nó quý mày không hết ấy mà rồi nó bất ngờ thò tay lấy điện thoại ra và nhắn một tin nào đó một lúc sau thì có tiếng chuông điện thoại t- gọi tới cho tôi là số của rap đấy alo tao tao tôi run rẩy nói nhưng bên kia đã trả lời tôi bằng một giọng rất nhẹ nhàng mày khỏi cần nói đâu tao phải xin lỗi mày vì tao không có thích mày mới đúng nhưng mà mày an tâm nhé tao vẫn coi mày là người bạn một người bạn rất thân của tao đấy nhé nha nha là không tiếng bên kia vừa nhẹ nhàng vừa thận trọng mà nói ừ tao tao tao cảm ơn mày nhiều lắm nha mai gặp lại ở trường ha tôi buông điện thoại và khóc thật nhiều bà lăng đi tới ôm và ăn ủi tôi ừ thì với tôi khóc thật nhiều để mai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới chính thức coi rắp là bạn thật rồi ừ thì cũng may tình cảm chưa phát triển nhiều đến mức tình yêu đâu ngủ ngon nhé người tao th- từng thích gá bà Vậy hãy cho phép anh bước vào đời em đi nhé, anh thật sự muốn hiểu rõ con người của em. Em là một phần hình bóng trong tim anh đấy. rap Thằng lợ hông nó thích tôi, điều đó tôi chưa hề hay biết gì cả. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy? À không, là nó không hề nói với tôi là nó ngốc thì đúng hơn. Sau khi về nhà tôi có nhận được tin nhắn của thằng Lăng. Mày làm gì mà thằng bạn thân của mày buồn bã thế hả? Gọi nó đi, tao đang ngủ mà bị làm phiền đây này. Ôi ờ, cái thằng tham ăn tham ngủ này lúc nào cũng làm phiền Tôi bèn gọi cho thằng là Hồng Sau khi nói chuyện với nó qua điện thoại xong Thì bản thân tôi cũng không biết mình đúng hay là sai nữa khi làm như thế đấy Nhưng thật lòng thì tôi muốn coi Lờ Hồng như một người bạn cơ Tôi sợ chấp nhận lời yêu của Lờ Hồng thì sau này chia tay Tình bạn của hai đứa chưa chắc đã còn Và còn một điều là tôi đã rung động với một người con trai già trắng Sáng hôm sau tôi nghe thấy cuộc gọi của Lờ Hồng Nó nói đang ở trước cửa nhà tôi đấy muốn chở tôi đi học và nói một số chuyện. Tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân thật nhanh vì tò mò, nó muốn nói chuyện gì cơ. Good morning là không, tôi thấy nó ngồi trên một chiếc xe đạp thường khá cũ kỹ, có lẽ lần cuối cùng tôi nhìn thấy là năm ngoái đấy, khi là không chính thức có chiếc xe đạp điện tiện, thể cho đi làm đi học này nọ. Nó cười và nói, ừ lên đi, hôm nay tao chở mày đi học nha. Tôi liền trèo lên chiếc xe của nó và vào thẳng vấn đề luôn. Mày, tao xin lỗi mày vì tới hôm qua nha Tao cảm thấy tao thật sự khốn nạn với mày đó Lo không thở dài một hơi và nói chậm chậm Quay, không sao đâu bạn Vì tao sợ rằng càng đơn phương thì đến một ngày nào đó Tao sẽ yêu mày hồi nào không hay đấy Thôi thì hôm qua mượn rượu tỏ tình đi Dù đã chuẩn bị tinh thần bị mày từ chối Nhưng không sao cả Ít ra bản thân của tao cũng đã được thanh thản rồi Hi hi Tôi lấy tay ký nhẹ vào lưng nó ấy Thằng Đăng, dù chuyện gì xảy ra tao cũng không bỏ mày đâu mà nó không nói gì cả, lấy một tay ra ký hiệu ok và chạy tiếp. Chạy được một lúc sau thì bác chợt dừng lại và hỏi tôi Ê đừng nói là mày thích ông Miêu nha, chả coi vậy là đào hoa lắm đó Nhắc đến tên Miêu thì tim tôi rung động rồi, ngưng đập vài giây rồi lại thủ thỉ Tao, tao cũng không biết nữa, chỉ là lần đầu tiên tao nhìn thấy anh ấy Tim tao cứ đập bồi hồi liên tục ấy Nhưng mà tao thừa biết là người đẹp trai như anh ấy đã có chủ Chắc là một cô gái xinh đẹp nào đó chứ Tôi dừng một hơi rồi tiếp câu sau Bất ngờ thì thằng là không Thắng gấp chiếc xe làm tôi xém té xuống mặt đường Nó nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ và nói Mày ngu hay thật hay là giả vờ vậy rắc Nhìn vậy mà không biết cha miêu giống mình nè à? Nó đưa tay lên càm suy nghĩ giống nhân vật Conan đấy Tôi thật sự không biết Vì nhìn cha miêu đàn ông Milly vậy mà Tôi chỉ lắc lắc đầu khiến nó nhìn tôi với ánh mắt giả vờ khinh bỉ Thôi thì tao giải thích cho mày luôn, cha miêu là công, chỉ làm chồng, trong giới gay của chúng mình thôi. Mà thường ai làm chồng thì có ai mà nhìn ly đâu, đôi khi cũng là số ít thôi, thằng ngu à. Tôi ngớ người hiểu ra và hỏi thêm một cách chậm rãi. Vậy anh ấy có bạn trai chưa nhỉ? Là không trả lời tôi, nửa đùa nửa thật, tao cũng chả biết. Mà tới trước mặt chả mà hỏi đó. lời không nói xong thì khiến tôi suy nghĩ ngay Ừ có lẽ nên hỏi thẳng anh ấy vì tính của tôi không thể khéo léo nhất là mặt tình cảm cơ Là không vậy mày Là đóng vai chồng hay vợ thế Tôi biết câu hỏi này họ vô duyên nhưng mà nên hỏi luôn đi Sau này có gì tính toán cưới hỏi nếu nó có ý chung nhân nữa Có lẽ là câu hỏi này quen thuộc quá nên là không tiếp tục chạy và nói Tao làm chồng, mày đừng bất ngờ nha dù mặt tao hay baby Nhưng mà tao không thích nằm dưới đâu Hồi trước tao thích mày vì tao cũng muốn làm chồng mày thôi What? Ngáp ít ngạc nhiên đến lần này rồi lại đến lần khác Bam bây giờ nó đến Miu nhé từ ngày thấy được thằng bạn của nhóc là hông, cuộc sống của tôi bị đảo lộn gần 360 độ đấy. Bình thường thì tôi rất thích tới trường trễ. Nếu có gì thì nhờ bạn bè trong lớp điểm danh giúp là xong ấy mà. Nhưng hôm nay thì đã khác, tôi muốn tới trường thật sớm để gặp thằng nhóc đó. Ôi thiên thần của anh đã tới trường chưa ấy nhỉ? Mà quên, có gì hỏi thằng lờ hông ra được. Nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn chờ lần đầu tiên chờ một người vô điều kiện khiến tim gan tôi sôi sục cả lên. Đến khi hết chịu nổi thì có hai bóng dáng quen thuộc xa xa chạy vào trường. Wow, thiên thần của tôi tới rồi nè. Em chào, chào, chào anh Miêu ạ. À. Cậu bé ấp úng nói và chắp hai tay vái tôi, tôi liền vội vàng xua tay ngay. Thôi đừng, một mốt gặp nhau nhiều rồi thì khỏi vái nha, anh tổn thọ mắt đây Lờ hông và cậu bé nhìn tôi với ánh mắt kiểu, wow, Tôi thì không quan tâm dù gì tôi phải cua đắp cho bằng được mà Hai đứa ăn sáng gì chưa nào hôm nay anh mời nhé Liền thấy ánh mắt sáng rực của thằng Lờ hồng ngay Nhắc tới ăn uống thì nếu Nó là số 2 thì không ai dám giành số 1 cả Còn ráp thì không nói gì Tôi chỉ có cảm giác là nó đang ngại ngại hay sao ấy một lúc sau ở căng tin là Hồng hôm nay hiền lành chỉ cần 4 bịch snack, 3 ly trà sữa, 4 ly kem dâu, một tô hủ tiếu đặc biệt, thế là xong có lẽ là nó ngại khó rách chứ thường nó ăn gấp đôi suốt này còn được ấy ăn đi bạn hiền mày đừng ngại hiếm khi được hot boy trường mời đi ăn như thế đấy rách hiền nói giọng nhỏ nhẹ tao thấy sao sao ấy à hay là anh miêu nè mốt để em thức sớm làm thức ăn cho anh luôn nha cái gì chứ sao thằng nhóc này chưa quen chưa biết mà bạo dạng dữ vậy nó đâu biết rằng tôi thích hay ghét gì hay bị dị ứng với gì đâu chứ hả nhưng mà tim tôi ôi tự nhiên nó đập mạnh một xíu ấy nhìn sang rắp thì thằng nhóc đã đỏ mặt cả lên tôi nghĩ là nó nói hớ nên trêu á ấy già vậy anh muốn ăn món đầu tiên của em vào ngày mai nha bật mí là anh thích cơm chiên lắm đấy tôi nháy một bên mắt với thằng nhóc trong khi là hông tội nghiệp đang làm chiếc bóng đèn lớn ơi là lớn của hai đứa tôi liêm sĩ là gì chăng ăn được không không Tôi không ngờ là cậu bé làm thật, ngày hôm sau thì trước cổng trường đã đưa một hộp cơm cho tôi. Tôi cảm ơn và thấy thằng nhóc cười một nụ cười thật sự tỏa nắng đấy. Anh xa nắng em thật rồi, gấp ơi là gấp. Còn tôi chỉ cười nhẹ vì để giữ hình tượng trước mặt nó, không thể để khuôn mặt mê trai thật sự được như vậy. Mỗi ngày cứ như thế, nhưng đến ngày thứ bảy thì đang ăn giữa chừng. Người tôi dần dần thay đổi, da đỏ hơn và còn có chỗ nổi mề đai dẫn đến ngứa ngáy khắp người. Chết tiệt không lẽ cơm có hải sản ư? Thế là tôi chạy thật nhanh vào phòng y tá Không biết là có ánh mắt ai đang dõi theo tôi nữa Một lúc sau ở phòng y tế Cô nói tôi bị dị ứng Ráng nằm nghỉ ngơi một bữa và bước ra khỏi chỗ tôi nằm Một lúc sau tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc Cho em gặp anh Miu đi ạ Rồi người bước vào không ai khác chính là Gấp Người mà chuẩn bị cơm cho tôi hôm nay đấy Cậu ấy tới gần và cúi mặt xin lỗi tôi Em, em xin lỗi anh ạ Em không biết anh ăn không được hải sản đâu Tôi chỉ cười trừ và nói, không sao, không sao. Anh phải là người xin lỗi em mới đúng chứ, anh quên dặn em đấy. Thằng nhóc im lặng nhưng tôi biết trong lòng của nó rất là hối hận khi làm việc này. Và tôi nhẹ nhàng nói, từ ngày mai em không cần phải làm như vậy nữa nha. Ráp lắc lắc đầu và nói với giọng cầu khẩn, không được, em đã hứa với anh là sẽ làm thì em sẽ làm mà. Em tình nguyện làm vì anh cơ mà. Câu nói đó khiến tôi bất ngờ, tôi câm lặng vì điều đó đấy, thằng nhóc lại nói thêm. Em chỉ muốn là một phần nho nhỏ trong trái tim của anh thôi, xin anh đấy, vì em, vì em thích anh từ lần đầu tiên, nên coi như từ khi coi anh chơi nhạc rồi đấy, nên anh coi như một giọt nước mắt từ khóe mi của thằng nhóc chạy xuống, nó chưa nói được dứt câu nữa. Nếu thích anh thì làm bạn trai em đi,